Ok hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá nha. Thì uh, trong cái video ngày hôm nay, Tiến sẽ tiếp tục uh, phân tích nhận định cho anh em thêm một trận đấu uh, tại ngoại hạng nữa nha. Đấy thì thì uh, ngày, tối ngày hôm nay sẽ có rất nhiều trận đấu từ các giải vô địch hàng đầu quốc gia được diễn ra này. Nhưng do không có nhiều thời gian nên Tiến uh, không có thể lên được hết cái video nhận định tất cả các trận đấu này cho anh em nhưng về tất cả các mã kèo nếu mà anh em muốn lấy được hết tất cả các mã kèo này thì anh em cứ liên hệ cho tiến để vào nhóm thì à, trước giờ bóng lăn tiến sẽ soi kỹ các mã kèo và đẩy lên nhóm cho anh em theo đấy thì à, đẩy vào nhóm của tiến thì chỉ cần có à, hai điều kiện thôi thứ nhất là anh em phải có vốn tầm một hai củ đủ lên còn thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với nhóm của tiến đấy anh em cầm một hai củ đủ lên thì thì tiến mới có thể uh, uh, chia kèo cho anh em ra vào để anh em dễ kiếm lãi còn nếu mà anh em chỉ cầm vài trăm uh, xin vào nhóm thì thì tốt nhất anh em cứ để cái số 4 nó lại anh em ăn uống uống cà phê hay anh em đi chơi gì này nọ đi đấy thì với cái số 4 nó rất là khó để uh, tiến có thể chia kèo cho anh em chơi cũng như là anh em đừng có suy nghĩ cái kiểu mà cầm vài trăm vào rồi, rồi à, xin kèo để đi đánh chỗ khác hay là cầm vài trăm đó rồi anh em sẽ ăn lên được ờ, vài củ rồi thì cái chuyện đó rất là khó anh em không có không có xảy ra được đâu đấy nếu mà anh em thật sự muốn vào nhóm đạt được hai cái yêu cầu đó của tiến thì à, cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo à, 0963 hoặc cái telegram kèo tiến à, uh, telegram uh, ờ, kèo bóng cho tiếng tiếng có đẩy phía dưới màn hình ở góc video này này đấy thì anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa vào nhóm chỉ cần đạt hai điều kiện thôi và vào nhóm hoàn toàn miễn phí luôn nha anh em đó uh, ok thì quay lại với cái video này thì uh, cái riêng cái trận đấu giữa cái thằng MU với Southampton cũng diễn ra vào lúc 9 giờ tối nay đây tiến đã lên uh, sẵn cho anh em rồi Tiến sẽ công chiếu vào 7 giờ sáng ngày mai ngày 12 này đấy thì Tiến công chiếu trước 12 tiếng đồng hồ đó thì với uh, <coughs> uh, cái cái cái những cái chặng mà tiến uh, lên video để nhận định sớm cho anh em thì nó chỉ nằm ở cái mức để tham khảo thôi đó tuy là có những cái thông tin về chất lượng tình hình của hai đội nhưng mà trước giờ bóng lăn thì thì nó sẽ chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi anh em đó nếu mà muốn kèo chuẩn kèo kèo kèo vip chuẩn hơn thì chỉ có đường là anh em vào nhóm của tiến trước giờ bóng lăn tiến sẽ sâu lại kỹ nếu có gì thay đổi thì tiến sẽ đẩy lên cho anh em theo Ok thì tiếp theo video này Tiến sẽ nhận định ờ, lựa chọn nhận định phân tích thêm cho anh em một trận đấu tại ngoại Anh nữa cũng đã cùng giờ với trận mũ với Sampton luôn đây trận đấu giữa cái thằng uh, Fulham với Arsenal đây thì Tiến sẽ nhận định cho anh em cái trận đấu giữa Fulham với Arsenal nha thì trước tiên nói về trận đấu này thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra cho cái trận đấu này đây thì nhà cái đã đưa ra mức kèo là Arsenal đội khách chấp đội chủ nhà Fulham với mức chấp là một hòa này rồi 0.75 này rồi kèo nửa trái này đấy bên cạnh đó thì có mã kèo à, à, à bên cạnh đó thì có mã kèo tài xỉu 2.75 này 2.5 rồi 2.25 đấy rất nhiều mã kèo để cho anh em lựa chọn luôn nếu mà anh em kết mà kèo nào thì vào kèo đó đó còn có mã kèo góc nữa này đây Arsenal à, à, chấp một trái gửi góc cả trận này rồi tài xỉu góc là 9.5 này đó rồi à, góc hiệp 1 là 4.5 này rồi à, hiệp 1 thì Arsenal cũng chấp góc nửa một nói chung là rất nhiều mã kèo nha anh em ngoài ra còn có mã kèo à, tỷ số rồi kèo góc kèo thẻ này đấy chơi trên trang thì có rất nhiều kèo để mình lựa chọn luôn đó vậy thì thì tốt nhất anh em cứ nên chơi trên trang đi không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò đâu báo ngoài qua thầu qua cò vừa mất like này mất phí trung gian rồi rồi uh, rất là phiền phức nhiều vấn đề khác nữa còn liên quan đến pháp luật nữa anh em đấy anh em mà tự chơi trên trang thì, thì cũng chẳng có ai biết hết ăn thua cũng tự mình biết thôi đó chơi vui vẻ tự ờ, không không có phiền tới ai cũng không ảnh hưởng gì hết chỉ cần anh em có một cái ờ, tài khoản ngân hàng có đăng ký internet banking này đó thì anh em cũng có thể tự tạo cái tài khoản trên trang rồi tự liên kết mà chơi thôi ăn thua thì tự nạp rút vào cái tài khoản ok anh em <coughs> thì ờ, với cái mã kèo này thì trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến về các cái mã kèo này ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nha đây thì uh, trước tiên tiến sẽ nói về cái uh, uh, phong độ của cái thằng uh, chủ nhà Fulham thì anh em có thể thấy này Fulham thì cái dạo gần đây nó thi đấu cực kỳ tốt luôn nè trải qua 10 trận uh, thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường chín trận anh em riêng trận Fulham với Benford đã bị hoãn rồi này đấy uh, trải qua chín trận gần nhất trên mọi đấu trường thì cái thằng Fulham này có được tổng cộng là 4 chiến thắng uh, trận hòa và hai thất bại đấy và hai thất bại của thằng uh, Fulham này là một thất bại trước uh, Tottenham đã từ hồi uh, tháng 1 rồi đấy và mới đây nhất là uh, Fulham phải nhận thất bại 2-3 trước cái thằng Benford thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái trận đấu này nha đây thì ở trận đấu này Fulham uh, đã bị Benford dẫn trước với tỷ số 1-0 này đến phút 39 thì Fulham đã uh, gỡ hòa 1-1 đấy và xem hiệp hiệp 2 thì cũng chính uh, uh, Benford đã vươn lên dẫn trước 3-1 cuối cùng thì à, đến phút bù giờ cuối cùng thì cái thằng Fulham à, này cũng gỡ uh, uh, có thêm một bàn thắng danh dự và kết thúc trận đấu với tỷ số là thua 2-3 trước Benford đó thì về trận đấu này thì Fulham nói chung là cũng làm rất tốt rồi anh em đây kiểm soát bóng lên đến ờ, phần trăm rất là cao so với 36% của cái đội chủ nhà Benford đấy nhưng thì Benford dạo gần đây thì nó thi đấu cũng rất tốt anh em về cái pha mà mà mà uh, cái lối chơi mà phòng ngự phản công của Benford ở mùa giải này phải nói là rất tốt nên uh, uh, ờ, Fulham chắc chắn là có một phần chủ quan ở trận đấu này nên đã bị uh, ờ, ờ, Benford đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số là 3-2 đấy cho dù là chỉ kiểm soát bóng 36% thôi đó và quay lại với uh, uh, cái phong độ của uh, Fulham thì trước khi mà thua cái trận 3-2 trước Benford này thì Fulham đã có liên tiếp uh, à, 7 trận bất bại luôn nè anh em đó trong đó thì có 4 chiến thắng và 3 trận hòa uh, xét về về về cái phong độ của Fulham này cho thấy là ở mùa giải này Fulham đang thi đấu rất là tốt không riêng gì Fulham mà các đội bóng tầm trung khác như là Brighton này, Benford, Newcastle đều thi đấu rất là tốt ở mùa giải năm nay. Thậm chí là còn ship trên cả ông lớn Chelsea này. Đấy, thì Fulham hiện tại đang có được vị trí thứ bảy với 39 điểm sau 26 vòng đấu. À, 11 công với 11 thắng 6 hòa và 9 thất bại và ship trên Chelsea tới 3 bậc trên bảng xếp hạng luôn và bỏ Chelsea cũng là 5 điểm cách biệt. Đấy, một thành tích ờ, phải nói là rất tốt cho Fulham ở mùa giải năm nay nha anh em và tối hôm nay cái thằng Fulham này phải đối đầu với ờ, đội đầu bảng Arsenal Arsenal thì đang có một cái phong độ ờ, cực kỳ tốt luôn nên mọi chuyện sẽ rất khó cho đó đối với Fulham nhưng mà Fulham cũng không phải là một cái đội bóng mà dễ bị đánh bại trên sân nhà đâu anh em đây thì bốn trận gần nhất trên sân nhà Fulham đều bất bại với hai chiến thắng và hai trận hòa đấy và Arsenal đêm nay phải à, tối nay phải làm khách trên sân của Fulham tuy là về à, chất lượng đội hình này cũng như là về con người rồi về cái phong độ thì à, Fulham đều nhỉnh hơn cái thằng Full Arsenal đều nhỉnh hơn cái thằng Fulham này nhưng chắc chắn là sẽ rất khó khăn cho Arsenal để có được điểm số trước Fulham vào tối nay đấy còn về đội khách Arsenal thì mới đây nhất tại đấu trường C2 ở trận lượt đi thì cái thằng Arsenal này cũng đã hòa cái thằng ờ, Sporting ngay trên sân của Sporting với tỷ số là 22 đấy ở trận đấu này riêng ờ, tiếng thấy thì ờ, Arsenal có phần may mắn nha anh em vì trên sân nhà Sporting thi đấu rất là tốt luôn và Sporting tạo ra không không ít cơ hội trước uh, Arsenal đó tuy chỉ kiểm soát bóng 32% trận đấu này so với 68% Arsenal thôi nhưng mà cơ hội của Sporting cũng không thua kém với Arsenal hết và và thậm chí nếu mà không có được cái sự ờ, xuất sắc của uh, thủ thành uh, Turner của Arsenal trong cái cuộc đối đầu này thì chắc chắn là Arsenal phải nhận một cái thất bại trước uh, Sporting đó xét về tất cả anh em thì thì uh, uh, Arsenal vẫn là một cái đội bóng uh, phải nói là có lối chơi là vừa, vừa công hay là mà thủ tốt ở cái mùa bóng năm nay là anh em xem này trước cái trận hòa này thì Arsenal ở bốn vòng đấu trước là toàn thắng trước tất cả mọi đối thủ toàn ngoại Anh luôn đấy và trong đó có trận thắng 4-2 trước Aston Villa này rồi 1-0 trước Leicester rồi 4-0 à, trước Everton đấy rồi thắng 3-2 trước Bournemouth này riêng cái trận thắng 3-2 này thì Arsenal phải nói là thi đấu cực kỳ tốt luôn nè hầu như là ở trận đấu này là là đâu tiếng cho anh em xem này trận đấu này thì Arsenal hình như là bị dẫn trước 2-0 thì phải đây đúng anh em Arsenal bị dẫn trước 2-0 ở trận đấu này à, nhưng mà Arsenal từ phút 62 trở lên à, đấy à, cho đến phút à, ờ, 90 cộng 7 cuối cùng thì Arsenal đã gỡ ờ, đã đã thắng ngược cái thằng à, à, Bournemouth với, với tỷ số 3-2 một trận cầu phải nói là rất là hấp dẫn dành cho Arsenal luôn đấy và quay lại với cái phong độ của Arsenal với uh, uh, Fulham thì hai thằng này nói chung đều có đang có cái phong độ uh, tốt nhưng Arsenal vẫn nhỉnh hơn một chút về chất lượng đội hình con người của Arsenal hiện tại đang có đấy và trong lịch sử đối đầu thì à, Arsenal chiếm lợi thế hoàn toàn trước Fulham anh em xem này những chiến thắng của vua Arsenal à, trước Fulham à, như là trận thắng 4-1 này rồi thắng 3-0 ở cái, rồi rồi ở năm uh, đầu năm 2019 cũng như là đầu năm uh, cuối năm 2020 này đấy và gần đến nhất thì Arsenal đã chặn lượt đi mùa giải ngoại hạng Anh năm nay thì Arsenal cũng đã giành chiến thắng trước Fulham ngay trên sân nhà đó và quay lại với trận lượt về này thì à, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Fulham và trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà Tiến chọn trong cái cuộc đối đầu này á thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai cái đội đấu hai hai hai cái à, à, đội bóng này đây thì chưa nhìn vào cái đội hình ra xanh thì thì Tiến thấy rất tiếc cho cái thằng Fulham ở trận đấu này là có quá nhiều cái cầu thủ chấn thương đó như là Soret này hay là Canner này rồi cái Bano rồi Kugawa nói chung là các cầu thủ này đang có phong độ ờ, tương đối tốt cho Fulham nhưng đều phải gặp chấn thương và không thể ra sân trận đấu này. Đấy còn riêng trường hợp của Bonhinia thì phải nhận hai chiếc thẻ vàng ở các vòng đấu trước nên cũng bị cấm ra sân ở trận đấu này luôn. Và và và trong cuộc đối đầu với Arsenal thì uh, huấn luyện viên uh, Marcos Silva sẽ cho Fulham ra sân với cái sơ đồ là 4231. Đó, với cái tiền đạo cấm cao nhất là uh, Misovic à, thì thì Mitsubishi cái dạo gần đây cũng thi đấu uh, tương đối tốt nha anh em đặc biệt là cái thủ thành uh, ờ, uh, Betleno này thủ thành này phải nói là ở những vòng đấu gần đây là nếu mà không có được, sự xuất sắc của thủ thành này thì chắc chắn là Fulham sẽ không có được những cái kết quả tốt như ở thời điểm hiện tại đâu đó thủ thành uh, uh, Leno của mang áo số 17 của Fulham phải nói là bắt rất là tốt ở mùa giải năm nay luôn đó còn về đội khách Arsenal thì uh, uh, huấn luyện viên uh, Mikel uh, Ateta sẽ cho ra sân với cái sơ đồ là 433 đó với bộ ba quen thuộc thì anh em có thể thấy này uh, Bukayo Saka này hay là uh, Martinelli này rồi uh, Red Nelson này đây thì bộ ba của Arsenal thì đang có một cái phong độ ghi bàn anh em cũng theo dõi Arsenal thì cũng biết là cái bộ ba này đang thi đấu rất là tốt à, bên cạnh đó thì có hàng tiền vệ à, bạch bách tay này rồi Odoreap này hay là Ishaka này đấy nói chung là cái đội hình trẻ này của Arsenal đang thi đấu ờ, vừa công hay thủ tốt nhưng về cái chiều sâu đội hình ấy thì do còn quá trẻ nên nên uh, Arsenal ở trước khi mà trải qua cái chỗ trắng cái cái chỗ trận thắng này thì Arsenal anh em thấy đó phải nhận liên tiếp 3 thất bại và một hòa ở bốn vòng đấu trước đó sau sau khi mà trải qua cái chuỗi năm trận bất bại này cũng vì uh, cái cái uh, đội hình trẻ chưa có được nhiều cái kinh nghiệm anh em nên uh, Arsenal đã bị hụt hơi ở cái giai đoạn đó nhưng hiện tại thì à, Arsenal đã, đã đã tìm lại được chính mình rồi đó và những cái kết quả tốt gần đây cũng đã giúp cho cái thằng Arsenal này vươn lên à, dẫn đầu à, giữ nguyên cái vị trí top 1 với 63 điểm sau 26 vòng đấu và bỏ xa cái đội top 2 là Man City với 5 điểm cách biệt đấy Nhìn vào cái thông số bàn thắng thì anh em có thể thấy này, Arsenal cũng ghi được đến 59 bàn thắng và để thủng lưới 23 25 bàn so với đội hướng nhì bảng là Man City ghi được 66 bàn thắng và cũng để thủng lưới 25 bàn bằng với Arsenal. Đó trên lệch nhau chỉ 7 bàn thắng thôi. Và có thể nói là Arsenal cũng là uh, một trong hai đội bóng cùng với Man City là cái là là cái cặp đội cặp uh, đấu mà có nhiều cái ờ, số bàn thắng nhất tại giải Ngoại hạng hiện tại cho thấy là cái hàng công của hai đội bóng này đang thi đấu là cực kỳ tốt trong mùa giải năm nay luôn. Đó, và thêm một điều dành cho uh, thêm một điều uh, rất rất là tốt dành cho Ateta trong cái uh, uh, cuộc đối đầu với cái thằng uh, Fulham đêm nay đây mắt là tiếng sẽ vào lại cho anh em xem một điều rất là may mắn cho Ateta luôn đấy là anh em nhìn này chỉ riêng cái thằng uh, Mohamed uh, Elneny là chưa bình phục chấn thương thôi còn lại thì uh, uh, à, Jesot này hay là Enkatia này, Orarat rồi uh, các cầu thủ này đều đã bình phục chấn thương và có thể quay uh, trở lại ra sân trong cái cuộc đối đầu với Fulham đêm nay đấy thì về cái chất lượng đội hình thì uh, càng tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò của huấn luyện viên Ateta đó nhìn đặc biệt là cái trường hợp của cái thằng uh, mang mang áo số 24 này tiền đạo mang áo số 24 cái thằng trẻ Nelson này đang có một cái phong độ phải nói là là phải nói là tốt nhất ngoại hạng Anh hiện tại luôn anh em anh em nhìn vào cái điểm số mà nhạc mà mà mà cái uh, uh, FIFA đã đánh giá cho nó này đấy 8.65 điểm phải nói là một điểm số rất là ấn tượng so với cái uh, chất lượng về cái đội hình cầu thủ ở giải Ngoại hạng hiện tại luôn đang có một Nielsen đang có một cái điểm số rất là cao do có một cái phong độ rất tốt cũng như là cái lối chơi kiểm soát bóng cũng như là những cái pha mà uh, tạo uh, nguy hiểm tạo kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn này đấy thì Nielsen có thể nói là một tiềm năng của bóng đá uh, thế giới sau này đấy và xét về tất cả về chất lượng đội hình ra sân cũng như là về phong độ về lịch sử đối đầu và cũng với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra mà tiến đã phân tích nãy giờ cho anh em thì à, chốt lại tất cả thì à, tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo mà kiến tiến kết nhất là cái mã kèo mà tài gốc 9.5 cả chặn này đấy anh em có thể vào cái mã mà tài gốc 9.5 à, với tỷ lệ là một ăn 0.9 cả chặn đấy vì cái lối chơi Ờ, tấn công rất là tốt của hai đội hiện tại và đặc biệt tuy là tấn công tốt, tốt nhưng mà chủ nhà Fulham chắc chắn là sẽ chơi phòng thủ trong cái trận đối đầu với Arsenal đêm nay anh em vì Arsenal hiện tại là một đội bóng đang có cái thành tích là ghi bàn nhiều thứ nhì giải đấu ngoại hạng Anh hàng công rất là tốt cùng với hàng tiền vệ kiểm soát bóng cũng rất là tốt luôn đấy nên cho nên thì cái thằng Fulham chắc chắn sẽ chơi thủ hoàn toàn trong cái cuộc đối đầu này và sẽ chơi theo cái cách mà phòng ngự phản công đấy anh em biết rồi đấy một bên thì công hay là một bên thì thủ tốt chắc chắn sẽ dẫn đến rất là nhiều các cái quả phạt góc từ ờ, uh, trọng tài đúng không anh em đấy và tiếng đón là ít nhất cái trận đấu này sẽ có từ 11 ờ, góc trở lên luôn chứ không phải là 10 góc nữa đó và với cái mức mà 9.5 góc cả trận thì thì cái cái tỷ lệ ra góc rất là cao đúng không anh em đấy và trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ mà tài góc 9.5 này thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái uh, hai trận đấu hai trận đối đầu trước đó của cái thằng Fulham Barcelona này đây thì trước đó thì cái thằng uh, Arsenal với Fulham cái trận gần nhất ở lượt đi mùa này thì ờ, hai cái thằng này cũng gặp nhau và có đến 11 góc cả trận đấy và trước đó trước đó cái trận một điều ở tháng 4 năm 21 thì cặp đấu này cũng đã uh, có trận đấu diễn ra đến 12 góc đó nói chung là cái cặp đấu này thường gặp nhau xảy ra rất là nhiều quả góc lên em về Arsenal cũng vậy riêng Arsenal thì những trận đấu gần đây cũng xuất hiện rất là nhiều quả góc này như cái trận gần nhất Arsenal hòa 22 trước uh, này Tiến cũng cho anh em tham khảo qua này đấy ở trận đấu này Arsenal cũng có đến 9 quả gốc và Sporting có 3 tổng là 12 cũng về tài gốc ở trận đấu này đó và chốt lại cho anh em Tiến chọn mã kèo gốc là có lý do đúng không đó thì anh em nếu mà kết cái mã kèo ờ, mà Tiến đã lựa chọn thì anh em có thể vào theo Tiến cái mã tài gốc 9.5 này còn về cái mã kèo mà chấp cũng như kèo tài xỉu thì hiện tại rất là khó đoán về cái ờ, cái cái, cái tỷ lệ chiến thắng của hai đội cũng như là có hòa hay thắng hay thua dành cho Arsenal nói chung thì về cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu thì tốt nhất trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà có những thông tin mà chính xác hơn rồi lúc đó tiến sẽ đẩy các mã kèo này lên trên nhóm riêng trên nhóm thôi cho anh em vào đấy còn trên youtube thì tiến chỉ cho duy nhất một cái mã kèo tài gốc cho anh em tham khảo thôi đây thì tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo là tài gốc 9.5 cả chặn cho cuộc đối đầu giữa Fulham với Arsenal còn riêng cái kèo chấp như tiến đã nói kèo chấp uh, cả chặn với kèo tài xỉu thì trước giờ bóng lăn tiến sẽ gửi kèo lên nhóm cho anh em theo cũng như là tiến sẽ đưa ra hai cái kèo tỷ số ờ, mà mà tiến được cho là với tỷ lệ ga là cao nhất để cho anh em dằn lại hai kèo tỷ số đó cùng với cái mã kèo chấp cả chặn ok chưa đó còn anh em mà muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo đang thua tha hay là đang đang đang đang xa bờ mà thật sự muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo với tiến thì như ở đầu video tiến đã nói chỉ cần anh em đạt đủ hai điều kiện thôi thì ờ, anh em có một số vốn nhất định từ một hai củ trở lên hoặc là đang à, à hoặc hoặc, hoặc xin lỗi anh em nha điều kiện nhất là anh em có tầm một hai củ trở lên và cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với cái nhóm của tiến đấy thì anh em nếu mà đạt đủ hai cái điều kiện này thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm hoàn toàn miễn phí luôn tiến sẽ không lấy một cái phí nào từ anh em hết còn về lọc lá mà anh em uh, ăn kèo anh em muốn gửi tiếng cái đó là cái đó chuyện tùy của anh em tiếng sẽ không uh, không xin hay không gì hết từ anh em hết cái đó là do anh em thôi còn riêng cái việc mà phí vào nhóm tiến sẽ không lấy một đồng nào từ anh em hết đó ok thì chốt lại cái mã kèo duy nhất tiến cho anh em hôm nay tài gốc 9.5 cả chặn ok nha còn riêng mã kèo chấp kèo tỷ số tiến sẽ gửi riêng trên nhóm đấy anh em vào thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram tiến có dán trên màn hình ở cái video này ok thì à, cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ à, à, kết thúc video tại đây nha anh em nhưng mà trước khi kết thúc video ấy thì thì tiến sẽ có một phần quà dành cho anh em nào mà dự đoán nhanh nhất cũng như là sớm nhất uh, và chính xác nhất về cái uh, mã tỷ số bàn thắng ở trong ở trong cái cuộc đối đầu giữa cái thằng Fulham với Chelsea này đấy anh em cứ bình luận đi cứ bình luận về cái tỷ số mà anh em chọn trong cái cuộc đối đầu này và tiến sẽ lọc ra người dự đoán chính xác và sớm nhất uh, để uh, dành tặng phần quà là 500k uh, 500k dành tặng cho anh em sớm nhất ok cho anh em đấy và uh, anh em đừng quên lãng đăng ký theo dõi cái kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh à, tiếng bóng đá này anh em vào kênh tiếng sâu kèo chỉ cần kéo xuống chút thôi là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá mà tiếng vừa mới lập đấy anh em nhớ để lại cái lượt đăng ký của cái kênh này cùng với cái kênh tiếng sâu kèo để tiếng uh, uh, có động lực làm tiếp những cái video nhận định phân tích tiếp theo cho anh em tham khảo đấy thì cái kênh của tiếng cũng 774 sub rồi này đấy anh em cứ uh, uh, cho tiếng một cái lượt đăng ký theo dõi kênh để nhanh chóng đạt được cái mức mà một ca sub ok cho anh em à, và tiến cũng xin cảm ơn tất cả anh em nha và à, Tiến cũng sẽ xin, xin chúc cho anh em là luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư